chào các bạn hôm nay các bạn à, đến với đạo phương với một phương pháp chữa bệnh có thể là ít người Việt Nam biết đến đó là phương pháp sử dụng thần số học chữa bệnh và ngày hôm nay thì như à, các bạn sẽ các bạn sẽ được tôi chia sẻ cho về phương pháp chữa mất ngủ chữa mất ngủ thì chữa mất ngủ tôi sẽ cho các bạn biết ba phương pháp một là chữa mất ngủ bằng bấm huyệt ở vai và phương pháp thứ hai là thôi miên thôi miên thì các bạn sẽ được biết là tại sao thôi miên có thể du ngủ được như ờ, đứa con gái của tôi cháu bị mất ngủ và uống thuốc ngủ do cái công việc áp lực thì vì cháu làm ngân hàng mà áp lực mức độ là nghĩa là ngày làm việc từ từ sáng sớm từ sáng sớm 7 giờ làm việc 7 giờ 7 rưỡi làm việc đến 12 giờ trưa và 12 giờ trưa mới được về các bạn nhé và đến chiều thì một rưỡi ngồi bắt đầu đi làm việc đến đến 10 giờ đêm đó, nhiều hôm 12 giờ đêm về và áp lực công việc thì cháu mất ngủ mất ngủ cùng uống thuốc ngủ vào để ngủ nhưng không còn giá trị nữa và lúc này đầu óc cháu hầu như là là là bị đơ đơ ra những con số nó nhảy trong đầu không ngủ được thì tôi chỉ thôi miên qua qua điện thoại thì cháu ngủ thì cháu gửi tôi đã gửi bài thôi miên cho cháu và cháu ngủ được thế nhưng ngày hôm nay các bạn sẽ đến biết đến được thêm một cái giải pháp à, ngoài thôi miên ngoài bấm huyệt thì còn thêm phương pháp là gì chữa bằng thần số học bằng những lời tuyên ngôn bằng những lời uh, thâm nhủ với bản thân mình mà tự nhiên chữa được chữa được bệnh mất ngủ ngày hôm nay các bạn sẽ nắm được là mất ngủ chúng ta có thể áp dụng áp dụng ba phương pháp đó một là thôi miên hai là bấm huyệt ba là áp dụng thì trường hợp nào phải thôi miên trường hợp nào bấm huyệt trường hợp nào thì áp dụng với tuyên ngôn hoặc là gần như gọi là tự thôi miên bản thân thầm à, tự tự à, vận hành tâm thức để để chứng mất ngủ thì bệnh mất ngủ bệnh mất ngủ là căn bệnh mà khá nhiều người khá nhiều người đang có thể dính phải thì thứ nhất bấm huyệt thì chúng ta sẽ bấm vào đâu bấm huyệt bấm huyệt bấm huyệt cái thứ hai là chữa bằng phương pháp thôi miên thôi miên thì thôi miên như thế nào thôi miên như thế nào cái thứ ba là ứng dụng thần số học ứng dụng ứng dụng thần số học thần số học ứng dụng thần số học để chữa mất ngủ như thế nào thì ngày hôm nay các bạn sẽ biết được cả ba phương pháp này cả ba phương pháp này thì trước mắt trước hết là bấm huyệt thì chúng ta bấm vận động thì các bạn hãy sờ lên bả vai chúng ta có hai cái xương bả vai hai bên thì cái xương bả vai nó giống như cái lòng bàn tay nó có một điểm lõm này điểm lõm thì cái này các bạn buộc phải nhờ người khác bấm chứ chúng ta không tự bấm được rồi thôi miên thì các bạn phải mở nghe cái bài thôi miên mà tôi chia sẻ là thôi miên thôi miên để để, để chữa mất ngủ để chữa mất ngủ trong youtube youtube đó, youtube của tôi của đặng ngọc phương các bạn vào đó sẽ có bài đó cái thứ ba là ứng dụng trong thần số học trong thần số học để chữa mất ngủ chữa mất ngủ thì trước hết tôi sẽ đi đi cho các bạn biết là bấm huyệt bấm huyệt thì bấm thế nào thì các bạn hãy nhờ hãy nhờ một người một người thân nào đó trước khi đi ngủ bởi vì các bạn bấm xong có thể bị bị buồn ngủ ngay thì trong vòng 5 3 phút nó hiệu nghiệm như vậy thì các bạn đặt tay lên vai các bạn đặt tay lên vai vai vai thì tay người từ sau đặt lên vai các bạn đặt hai ngón cái hai ngón cái vào hai cái huyệt ở vai đó thì huyệt ở vai ở đây các bạn này nó sẽ có điểm lót đây đó đây điểm này thì các bạn đặt tay cái ngón cái lên lên bên trái tay phải các bạn cũng đặt vào huyệt bắt đầu xoay tròn xoay tròn chậm nhưng có lực thì dây 30 vòng sau đó các bạn giữ tay phải giữ tay phải các bạn dây tay trái xoay 30 vòng xoay vào trong các bạn xoay từ ngoài vào trong xoay 30 vòng sau 30 vòng đó thì bắt đầu các bạn dây hai bên vào 30 vòng đó với những người mất ngủ lâu các bạn vay dây hơn 90 vòng thì có thể dây xong là người đó buồn ngủ và nếu như trong trường hợp mà người đó hôm đó ngủ vẫn không sâu thì các bạn hãy dây cho tôi vào huyệt này và cái huyệt ở tay nghĩa là ngón út ngón út ngón út thì các bạn cầm như thế này đó hai tay nắm hai bên dây đặt tay như này dây dây dây như này thì hai huyện này sau đó các bạn vay bài lập tức người ta có thể ngủ đây là phương pháp đầu tiên về dây huyệt để để giúp cho người mất ngủ ngon được đấy là phương pháp chữa bằng về đạo chữa đạo để cho người mất ngủ có thể ngủ được còn thôi miên thôi miên thì đấy là bài dù của tôi ở trên YouTube đó là bài tôi uh, à, giúp dẫn dụ thả lỏng thư giãn trong tâm thức để mình thả lỏng tâm trí thả lỏng các cơ thả lỏng tâm trí của não bộ không suy nghĩ gì nữa thì ở trạng thái đó là sẽ được sẽ được thư giãn thư giãn tâm thức và trong trạng thái đó là trạng thái mà chúng ta sẽ chìm sâu vào những người mất ngủ sẽ chìm sâu vào giấc ngủ đó và chìm sâu giấc ngủ đây là cái bài cũng cực kỳ hữu ích nguy tuy nhiên sẽ có một bài một bài mà trăm thần số học mà chúng ta có thể tuyên bố hàng ngày chúng ta có thể chữa được bệnh mất ngủ này thì ứng dụng thần số học như thế nào trước hết chúng ta phải xác định được xác định được xác định được về con số đường đời của chúng ta con số đường đời là con số mà thần số học thần số học đưa ra đó là con số liên quan đến ngày sinh tháng đẻ của các bạn thì ứng dụng trong thần số học này trong thần số học này thì các bạn gõ vào thần số học thì trên youtube người ta nói rất nhiều tại sao ngày sinh tháng đẻ của chúng ta khi cộng dồn vào nó ra một con số nào đó và có một cái bảng nói về các con số đó thì nó liên quan đến số phận của, của người đó với tôi thì lại là người nghiên cứu về thì về về bệnh tật nên tôi chỉ nghiên cứu về cái con số đó nó liên quan đến bệnh tật hình thành trong cơ thể như thế nào nên những video của tôi thì hầu hết mọi người sẽ nhận ra được những bệnh tật nào đến từ thân bệnh đến từ tâm bệnh đến từ nghiệp bệnh trong tâm bệnh thì tôi lại phân tích ra rất rõ là tâm nào là tâm ý thức gây bệnh tâm ý thức đó là lo âu cáu giận buồn rầu hoặc mừng quảng vui quảng gây bệnh rồi tâm tiềm thức là gì là vô tình vô tình chúng ta cài đặt trong quá khứ cài đặt trong quá khứ là thế nào đó là giả sử như bác sĩ chẳng hạn chữa bệnh gì bị đúng bệnh đó chữa bệnh tim chết vì tim chữa ung thư bị đúng ung thư mình đang chữa thực ra là các bạn ấy đang bị gì đang bị thôi miên bằng chính hình ảnh đang bị thôi miên bằng chính lời nói đang bị thôi miên bằng chính ngôn từ mà mà hay dùng đến nhưng hầu hết mọi người không hiểu bởi vì cái từ đó cứ lặp đi lặp đi lặp lại lặp lại và vô tình vô tình được cập nhật trong tiềm thức thế cuối cùng khi nó ăn vào tiềm thức sau đó nó hình thành nó xây dựng cho cơ thể bạn đúng như với trạng thái mà đã cập nhật thế là bị bệnh bị bệnh xong rồi đổi lỗi cho số phận không nếu ai hiểu về khoa học tâm thức này thì lại biết rằng đó là gì cập nhật tiềm thức mà gây bệnh và những trường hợp đó thì những phương pháp mà tôi đã chia sẻ đặc biệt là bệnh ung thư thì tôi chia sẻ là tại sao những căn bệnh mà mà mà tôi y chưa giữ dứt điểm đặc biệt là ung thư tại sao thuốc lá thuốc nam chứ người khỏi bệnh không tại sao mà có trường hợp đi chùa khỏi bệnh có trường hợp thôi miên khỏi bệnh đó thì những cái đó thì chúng ta phân loại ra mới biết được bệnh đến từ thân bệnh tâm bệnh và nghiệp bệnh trong tâm bệnh có tâm ý thức và tâm tiềm thức đối với tâm tiềm thức thì chúng ta phải thôi miên trị liệu và kèm theo trong thần số học thì chúng ta ứng dụng với những lời tuyên bố tuyên bố thì chúng ta có thể chữa lành chữa lành thì cái việc mất ngủ thì chúng ta phải xác định được phải xác định được nếu như chúng ta ứng dụng phương pháp của thần số học để cho bạn thì chúng ta phải biết được con số đường đời số đường đời số đường đời số đường đời số đường đời chính là ngày tháng năm sinh ngày tháng năm sinh cộng dồn vào cộng dồn vào thì chúng ta mới có thể mới có thể ứng dụng được để chữa bệnh thì số đường đời này số đường đời này chúng ta xác định như thế nào giả sử bạn đó có ngày sinh 11 tháng 12 năm 1971 chẳng hạn thì để xác định số đường đời các bạn lấy ngày là 11 các số này tách ra rồi cộng lại với nhau tháng 12 nó cộng 1 cộng 1 cộng 2 <clears throat> tiếp theo là cộng với cộng với số cộng với số 1 cộng với số 9 cộng với số 7 và cộng với tiếp số 1 lúc này chúng ta sẽ ra số bao nhiêu 1 cộng 1 2 3 4 5 5 là 15 15 cộng 18 bằng 2 15 15 cộng 18 bằng 23 23 vẫn là số kép để xác định số đường đời thì chúng ta phải đưa sang thành con số đơn như là 2 cộng với 3 sẽ bằng 5 lúc này số đường đời của ngày của người có ngày sinh này sẽ là số 5 các bạn nha số 5 thì những người mà có số đường đời là một nghĩa là cộng tổng thì số này xin nó đẹp là một thành một và số 5 và số 7 và số 7 ba số này thì mới áp dụng mới áp dụng chữa mất ngủ bằng gì bằng thần số học được bằng câu ấy này bằng câu tuyên ngôn này được thì câu tuyên ngôn đó là gì trước hết chúng ta phải tìm hiểu người có số đường đời 157 xem họ có có những cái những cái mà tính cách biểu hiện cái tâm thức như sau đó là họ luôn có nỗi sợ nỗi sợ vòng quay tự nhiên của cuộc đời họ có cái nỗi sợ mơ màng mơ hồ nào đó họ sợ cái vòng quay tự nhiên của cuộc đời có nỗi sợ ám ảnh họ thì lúc này chúng ta sẽ ứng dụng ứng dụng với lời tuyên ngôn như sau ứng dụng với lời tuyên ngôn như sau tôi ngủ rất bình yên không lo sợ những gì sẽ đến câu tuyên ngôn như vậy cứ lặp đi lặp lại buổi sáng 5 phút có thể nó thật to khi bạn đi thể dục đứng ở đâu đó bạn nói có thể ngay trên giường khi bạn tỉnh dậy hãy nói câu đó tôi ngủ giấc ngủ bình yên không lo sợ những gì sẽ đến và lúc đấy bạn sẽ cảm nhận được cái sự bình an vào trong tâm trí và đến buổi chiều tối trước khi đi ngủ các bạn lại lặp lại cái này 15 phút các bạn phải đài cài đặt giờ cho đủ giờ đủ giờ đủ thời gian thì mới ứng nghiệm được các bạn có thể nói thật to nói thật to các bạn có thể nói thầm với bản thân mình nhưng hãy nói với tâm thức mình với đặc biệt là chìm hẳn vào những lời thoại đó câu đó các bạn cứ nhắc đi nhắc lại với một, một cái, cái, cái cái giọng có thể mà các bạn cảm nhận được đó là tôi ngủ rất ngủ bình yên không lo sợ những gì sẽ đến tôi ngủ giấc ngủ bình yên không lo sợ những gì sẽ đến và các bạn biết thế nào không có thể trong một vài buổi có thể trong một vài tuần các bạn chìm sâu vào giấc ngủ cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng ngủ ngon này các bạn ngủ ngon thì các bạn mới có sức khỏe để làm việc đầu óc mới minh mẫn các bạn mới có thể trẻ được còn nếu mất ngủ các bạn sẽ có thể ảnh hưởng kinh khủng đến tâm trí đến cuộc sống và kể cả cuộc đời của bạn có thể bệnh tật sẽ hình thành từ đó và đây chính là phương pháp mà tôi chia sẻ cho các bạn cả ba phương pháp này các bạn có thể vừa kết hợp vừa kết hợp các bạn ứng dụng điều quan trọng là các bạn sẽ có một giấc ngủ ngon và quan trọng hơn nữa nếu các bạn chia sẻ những phương pháp này khi thấy nó hiệu nghiệm các bạn chia sẻ những phương pháp này ra cộng đồng hoặc chia sẻ video của tôi hoặc đăng ký video tôi để các bạn có được những cái phương pháp chữa lành kể cả những cái bệnh nan y trong tiềm thức bằng các phương pháp mà tôi chia sẻ từ thân tâm nghiệp bệnh hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo khi tôi chia sẻ cho các bạn biết phương pháp chữa những căn bệnh làm cho đầu gối của các bạn không bình thường đau nhức khó chịu hay là phong thấp hẹn gặp các bạn xin cảm ơn